xưa theo mối tình nay không em vườn hoang buồn sơ xác nghĩa trang lạnh lùng mới quen đây công viên chiều xưa theo mối tình Nay không em vườn hoang buồn sơ xác Nghĩa trang lạnh lùng kêu chơi nay không thấy em áo ai xanh hờ hững đi vào đêm đợi một giây nghe bằng thế kỷ sâu em mới yêu lần đầu anh đã yêu lần sau chắc tại chiều hôm nay không còn nắng để thêm hồng đuổi mã thắm giai nhân chắc tại mưa nơi vùng xã tít đó sơ mưa lạc đường làm ướt áo em anh tại ngày hôm kia em gần khóc anh vụng về quyện lậu mất thu mưa thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé để anh buồn như anh chàng làm thơ em có hay trời buồn trời chuyên mưa đó không biết yêu em là biết nghe chờ mong truyền tình yêu muôn đời kiếp đến nay nàng cứ quen hẹn hoài chàng cứ mong chờ ai hẹn chiều nay mà sao không thấy em gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh thêm chiều mù sương hay mù khói thuốc anh em không lại anh ngủ làm sao đây em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em áo ai xanh hờn đi vào đêm đợi một giây nghe bằng thế kỹ sâu em mới yêu lần đầu anh đã yêu lần sau tài chiều hôm nay không có nắng để thêm hồng đuổi mã thắm giai nhân chắc tại mưa nơi vùng xã tít đó sơ mưa lạc đường làm ướt áo em anh hay tại ngày hôm kia em gần khóc anh vùng về quyện lão mắt chàng làm thơ em có hay trời buồn trời chuyên mưa đó không biết yêu em là biết nghe chờ mong chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến nay nàng cứ quen hẹn hoài chàng cứ mong chờ ai chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến nay nàng cứ quen hẹn hoài chàng cứ mong chờ ai nên láng giềng thấy thế bao nàng dâu kỷ niệm đó và còn bao nhiêu nữa em của anh giờ là vợ người ta để anh mãi đau thương vì ước nguyện tháng năm dài chưa xóa được tình em thuyền của đôi mình anh nói rồi thưa đây cô bạn học đã lâu rồi con mới được gặp nhau cứ mỗi tháng em lại đến thăm anh sau mỗi tuần em đến thăm anh một lần rồi quen dần hàng đêm em anh đến nên láng giềng thấy thế bao nàng dâu còn bao nhiêu nữa Em của anh giờ là vợ người ta Để anh mãi đau thương vì ước nguyện Tháng năm dài chưa xóa được tình em Để anh mãi đau thương vì ước nguyện Tháng năm dài chưa xóa được tình em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 là dứt duyên nợ rồi nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quên chê chán nếu đi đường về tôi lầm tin lời người ta tôi làm tôi khổ vì yêu để giờ đây nức nở thế nào người ta đã bỏ tôi rồi bàn lòng tôi ra lạnh cho con tạo xoay vần tôi vào tình yêu bây giờ che chắn nếu đi đường xa lạnh mang cho con tạo xoay vầng ôi nhìn thế sự nỗi trôi cũng đành chấp nhận mà thôi để mặc cho con tạo xoay vầng tròn em càng lớn trông càng xinh đẹp hơn công núng nhiều vòi quà như trước nữa má ưng hồng nghệ nhắc chuyện ngày xưa thế rồi bé đi lấy chồng lời yêu anh chưa kịp ngó biết trách ai đây dù tình lên mê dân bóng bím trước nữa má ung hồng nghe nhắc chuyện ngày xưa nghe em đến chuyến tuyệt vọng những đêm đứng nhìn qua sông tình em yêu đến truyền miên khói lửa truyền vui buồn ai biết ra sao nhìn quanh mình sao lắm xa một phân buồn có gió đông không còn yêu ai dẫu cho ngày tháng phôi phai nhiều lần chàng mong liêu chơi nàng hẹn chẳng kiếm mà chàng thề không còn yêu ai dẫu cho ngày tháng phôi phai nhiều lần chàng ta chọn đôi bây giờ mình còn xa xôi mãi sau có anh trong đời